Hey, cái tên Kairon đáng ghét này Dám lắc mông trước mặt mình hả Mấy bạn hãy để cho mình một like Và nhấn vào nút đăng ký để mình xử phạt Kairon nha Con